Hello anh em Thì ờ, đến với video hôm nay Mình sẽ giới thiệu cho anh em về ờ, bộ môn game Đấy, game ờ, bầu cua, game tài xỉu trên CH Play Đấy thì mình cũng nói luôn là nhà mình có nhận làm tất cả các loại đồ chơi cờ bạc trên thị trường có cái gì thì nhà mình cũng làm hết nhá Đấy anh em chơi cái môn gì Anh em chơi tài xỉu này Bầu cua này, sóc đĩa này Hay là bài lá đấy Đấy trên màn hình anh em cũng thấy này đây là mấy cái đơn giản mình bày ra cho anh em xem anh em tham khảo đấy thì nhà mình cũng có nhận làm hết thì ờ, video hôm nay mình chủ mục mục đích chính của mình ấy là giới thiệu đến anh em về cái game bầu cua game tài xỉu trên chat play đấy <clears throat> thì cái game này ấy nó rất là tiện cũng rất là nhiều người mua game này thì nó đi đâu nó cũng chơi được nha anh em không nó nó không rườm rà như mấy cái đồ này bồ cua này thì anh em phải có sòng bãi anh em mới chơi còn cái này anh em đi đâu cũng chơi được đấy thì cái game này cái game này anh em cứ lên CH Play anh em tải anh em thích chơi cái bản nào anh em anh em alo cho mình mình cài về cho chơi mình gửi qua Zalo cho anh em anh em tự cài về nó có công thức cho anh em đánh cái độ chính xác của nó thì là tuyệt đối rồi nên anh em cứ yên tâm đấy cứ cầm điện thoại lên mà gọi cho bên mình hai số điện thoại mình để trên màn hình ấy. 0936 0000 89 với số 0981 508181 đấy anh em cứ alo là có nhân viên tư vấn cho anh em 24 trên 7 nhé thì bây giờ mình sẽ đánh thử mấy mấy cây cho anh em xem cái độ hiệu quả của nó như thế nào bây bây giờ mình đánh chế độ làm con nhé đây là mình đang đánh chế độ làm con nhé còn làm cái thì tí nữa mình sẽ đánh cho anh em xem sau như cái này là gà tôm tôm này một con gà hai con tôm cái sau nó sẽ là con cua nhé anh em đấy cua tôm bầu này anh em thấy thấy rõ không cua tôm bầu đấy bây giờ mình đại vào này đấy thì bây giờ mình đại vào mình đã biết là cây sau nó sẽ có con gà đấy và mở ra đấy cua tôm gà đấy anh em thấy con gà không con gà trong góc này đấy đây là mình đang đánh chế độ làm con nhá đấy thì bây giờ mình đại vào mở ra này mở ra là con tôm này đánh một tỷ con tôm luôn đấy cua tôm nai anh em thấy rõ không do mình ngồi hơi xa cái máy quay ấy đấy thì thì cái này nó sẽ là con cá này đấy đại bảo cái sau nó lại à, cá tiếp nha anh em cái này cá chắc chắn cá đấy rồi mình đại vào mình để máy xuống đây xong rồi mình đánh tiền mình à, giả vờ một lúc rồi cái này con cua <laughs> con cua nhá đấy tôm cua cá đấy là mình đang đánh chế độ làm con còn bây giờ mình sẽ đánh chế độ làm cái nhá bây giờ mình đánh chế độ làm cái mình không cho ra cua tôm mình chỉ ví dụ thôi mình ví dụ như mình thấy mặt cua với mặt tôm nó nhiều tiền mình bây giờ mình không muốn cho ra cua tôm đấy thì mình né cua tôm này mình mở né cua tôm không có cua tôm nhé đấy anh em có mở một ngàn phát nó không có cua tôm thấy chưa đấy bây giờ mình sẽ thử né con cá với con gà nhé này không cho ra con cá với con gà đấy anh em thấy chưa cái game này thì nó chính xác 100% nên là nói chung là cái game này ấy mình muốn thua là thì thì mới thua thôi chứ còn không bao giờ có đường thua nên là anh em cứ tham khảo chơi được cái đồ gì thì alo mình đấy mình cũng nói vậy thôi bên nhà mình cũng nhận làm mấy cái đồ này này mấy cái hột tài xỉu hột liệt tài liệt xỉu đấy rồi nắp camera nắp soi xuyên nói chung là nhà mình làm nhiều lắm anh em cứ gọi điện cho mình anh em hỏi về cái đồ gì nhà mình cũng tư vấn cho anh em hết anh em không phải ngại đâu thì à, đến cuối video mình xin chúc những anh em nào có niềm đam mê với bộ môn à, thể thao vua này <laughs> thành công trong một cuộc chơi nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình